bếp là Paloma bếp có model là N800V thì đây là nội thất của bếp đây thì trước khi thử những cái tính năng của dòng bếp này á thì à, tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản khác mà hiện tại shop đang có lấy à, số lại rồi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 để mở cái tính năng rang đó lên khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải tắt tính năng rang đó thì khi mà bếp nó tắt đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp nó có cái nút 3 giây này á thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này khi các bạn có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 thì đây là một số dòng bếp mà shop đã đưa ra một cái mức giá phù hợp đây để cho các bạn dễ à, lựa chọn thì bạn nào mà đã lựa chọn cho mình được một con bếp mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp hình lại ở vị trí con đó và gửi kèm thêm cái số ờ, này mà số series này để nhân viên chúng tôi có thể à, gửi hình chi tiết cái con bếp đó đến cho các bạn xem đây, vị trí số 1 giá 1 triệu 7 mặt men chống xước số 2 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 vị trí số 3 ờ, giá 1 triệu rưỡi năm sản xuất của nó là năm 2017 thì bếp này cái mặt của nó bị ố này và trên mặt nó sẽ có một có một cái vài à, vết cấn nên shop sẽ đưa ra một cái giá nhá, à, rẻ nhất để cho các bạn phù hợp lựa chọn thì bếp này shop cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi tiếp theo số 4 giá 2 triệu bếp này mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang số 5 à, mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang này 1 triệu 8 là ở vị trí số 6 này mặt men chống xước shop sẽ tích hợp cái nút rang vào cái nút 3 giây này tiếp theo bếp số 7 đây là dòng bếp mặt sơn ờ, tĩnh điện bếp này nó cũng có chức năng đây mặt sơn chức năng nấu cơm nấu ờ, nấu nước nấu cơm nấu cháo và dọn nhiệt độ chiên hẹn giờ nướng nướng thì hai tầng lửa giá thì chỉ có 2 triệu rưỡi hai thôi số 8 mặt sơn tĩnh điện 1 triệu tư số 9 mặt men chống xước giá 2 triệu nè số 11 mặt men chống xước giá 2 triệu 2 và số 12 giá 1 triệu 3 mặt sơn tĩnh điện thì đây là một số dòng à, bếp kính full chức năng ở vị trí số 13 này á năm sản xuất của nó là năm 2015 thì bếp này nó có mặt kính phiền inox kiền và nắp khối đều là inox đây thì bếp này nó có hai cái đồng hồ hiển thị à, hẹn giờ nấu cho cả hai bếp cùng một lúc được nhiệt độ chiên chế độ rang chế độ nấu nước nấu cơm nướng thì nó có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử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 thì đối với dòng bếp này là của à, Haman đây các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông của nó bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình cũng có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè số 15 cũng là dòng bếp full chức năng hẹn giờ nướng nướng thì một tuần lửa thôi 16 bếp này thì phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp có mặt kính cường lực viền inox số 17 à, Paloma bếp này được hẹn giờ hẹn giờ nướng á, hẹn giờ nấu được cả hai bếp nhưng mà nó chỉ có thể sử dụng cùng lúc được một bếp nấu và một bếp nướng cùng lúc thôi chứ không thể nào mà hẹn giờ cùng lúc hai bếp nấu như cái bếp ở số 13 này ừ. tiếp theo là bếp âm đây là một số dòng bếp ga âm đây ở dưới cùng Rinnai bếp ga âm hiệu Rinnai mặt kính cường lực tràn viền màu đen nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng đây hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng đến với cái hàng trưng bày đây là mặt bếp mà men chống xước hàng trưng bày tiếp theo hàng dùng lướt 19 đây giá 6 triệu rưỡi và cũng là hàng dùng nước đây hộp này còn rất là mới ừ, mặt men chống xước tiếp theo thì đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh để đưa ra một cái giá ra phù hợp nhất bạn nào muốn vệ sinh thì sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì hãy liên hệ đến ờ, shop để ờ, shop vệ sinh tất cả những dòng bếp từ mà nó có cái công suất nấu của nó trên 2000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng nguồn điện 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn ờ, bếp mà nó có công suất dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên khi sử dụng các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc biến áp có công suất cao hơn hoặc là tương đương còn về dây dẫn thì các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn để đảm bảo được cái công suất nấu từ 4 chấm cho đến 7 chấm bếp sẽ có bảo hành và trước khi ra bếp á, thì sẽ được test những cái tính năng uh, chi tiết cho các bạn xem thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì tôi sẽ đến với bếp để Paloma này để giao cho khách đây thì tôi sẽ đóng nắp lại để cho các bạn xem được ngoại thất và các những cái tính năng của nó bếp này có mặt men cũng sướng lớn ở phía sau này á thì tôi cũng sẽ che kính lại để tránh vào bên trong tránh sáng gì vậy đây là bếp nướng có mâm hứng và vỉ nướng này đều là inox đây tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là khóa ra khi tắt lửa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 thì bếp nó sẽ không khóa cho dù các bạn thư ca buổi nó cũng sẽ không khóa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 nhấn giữ cái phím này 3 giây để nó sáng cái đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 hơn 300 độ nè lên được tối đa chứ không có bị ờ, ờ, khống chế cái ờ, nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng tính năng đó thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt tính năng rang nó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn đối với bếp mà nó không có cái nút 3 giây này á, thì khi gắn thì shop sẽ khoan một cái lỗ để bắt cái công tắc rời ở ngoài này ừ. còn về bếp ga Nhật thì nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam và nó cũng không có những cái tính năng à, gì hết rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món mà ta biết trước của thời gian chính đó, thì nó lại không có cái hẹn giờ thì shop cũng có bán kèm thêm một cái loại ổ cắm hẹn giờ giúp cho chúng ta có thể hẹn giờ nấu hoặc nướng những món mà ta tuyên đoán trước được thời gian chính thì ta sẽ cài đặt thời gian vào cái ổ cắm đó thời gian tối đa lên được 60 phút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 nếu mà có lỗi gì về kỹ thuật trong 10 ngày đầu thì à, tôi sẽ đổi bếp mới có giá trị à, tương đương shop rẻ hơn khuyến mãi có cái gói bảo hành viết dành cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh này khi mà nhận được thông báo lỗi về sự cố của bếp thì shop sẽ đổi à, một con bếp khác có giá trị tương đương chỉ trong 3 tiếng đồng hồ khi nhận được thông báo lỗi